đã 76 tuổi, bà G, vẫn đi cắt cỏ mỗi ngày. Vào một ngày, bà G, cặp thúng và liềm đi cắt cỏ như mọi khi, thế nhưng, kể từ ấy, bà không quay về nhà nữa. Theo hồ sơ vụ án, sáng 3 tháng 12 năm 2016, bà Nguyễn Thị G, 76 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Trương Mỹ, Hà Nội ra khỏi nhà đi cắt cỏ nuôi bò. Gia đình vốn thuộc diện chính sách, kinh tế khó khăn, chồng lại ốm yếu nên bà G, dù tuổi cao vẫn phải tự tay làm đủ việc mỗi ngày. Hôm ấy, bà G đi một mạch chẳng về. Người thân ban đầu nghĩ bà mải việc nên về trễ. Thế nhưng, trời đã tối, những nhà xung quanh đều lên đèn thì việc bà G vẫn bạt vô âm tín, là điều vô cùng bất thường. Thông tin về sự mất tích đầy bí ẩn của bà cụ 76 tuổi được báo cho chính quyền địa phương. Thời điểm này, nhiều người cho rằng do tuổi cao, trí nhớ không tốt nên rất có thể bà G bị lạc, không tìm được đường về. Thứ hai, có thể trong lúc cắt cỏ gần khu vực sông, hồ, ao, bà này bị trượt chân và đuối nước, Hàng chục người tại xã Thanh Bình đổ đi khắp các khu vực nghi vấn để tìm kiếm bà G, nhưng chẳng có kết quả. Công an xã Thanh Bình và công an huyện Trường Mỹ cũng tích cực vào cuộc. Những khu vực vắng vẻ, có nhiều ao hồ mà bà G thường đi cắt cỏ đều được xới tung. Bà G vốn ít bạn, cũng không phải người hay giao lưu, mỗi ngày chỉ chăm chăm đi làm rồi về nhà sớm lo cơm nước. Chính vì thế, chẳng có nhân chứng nào biết người phụ nữ này đi đâu. Đến tối cùng ngày, một vài người bất ngờ phát hiện thúng và chiếc liềm cắt cỏ của bà G. Tại khu vực nhà ông L, một người họ hàng với bà G. Khi tìm kiếm xung quanh khu vực giếng nhà ông L, soi đèn xuống giếng thì phát hiện thi thể bà G, lập lờ dưới nước. Khi thi thể bà G được vớt lên, qua quan sát ban đầu trên cơ thể có một số vết thương, bầm tím. Những dấu vết này khiến cơ quan công an nghi ngờ bà G đã bị sát hại chứ không phải tự ngã xuống giếng. Kết quả khám nghiệm của phòng kỹ thuật hình sự công an Hà Nội cho thấy bà G tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, trước đó nạn nhân đã bị hành hung với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, đầu. Xem xét kỹ lưỡng khu vực hiện trường, các giám định viên còn phát hiện ra vết máu trên ống bơm nước gần giếng. Đến lúc này, với những dấu vết đã được kiểm tra kỹ lưỡng, công an Hà Nội khẳng định bà G đã bị sát hại. Cái chết đầy thương tâm của người phụ nữ già ấy lập tức gây xôn xao dư luận địa phương. Các điều tra viên cũng cảm thấy khá lung túng vì chưa thể xác định được động cơ của vụ án. Khả năng đây là vụ án giết người để cướp tài sản được loại trừ, do gia cảnh bà G rất khó khăn. Qua xác minh, lực lượng điều tra được biết, bà G ít mối quan hệ ngoài xã hội, bản thân nạn nhân cũng không làm ăn, kinh doanh buôn bán gì. Theo lời hàng xóm thì bà G sống hòa nhã, chẳng gây thù, mâu thuẫn với ai. Như vậy là nghi vấn về động cơ thủ tức, mâu thuẫn cá nhân cũng được loại bỏ. Khi hoàn tất khám nghiệm, các điều tra viên được thông báo nạn nhân G có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nạn nhân vốn là người có tuổi, lại hiền lành, Vậy kẻ nào đã nhẫn tâm gây ra cái chết đầy tức tưởi ấy? Ban đầu, các điều tra viên tập trung vào nhóm đối tượng vốn có tiền sử tâm thần tại địa phương, các đối tượng ma túy, nghiện rượu. Tuy nhiên, sau đó đối tượng tâm thần bị loại bỏ vì không thể cao mưu, tới mức thực hiện được nhiều hành động xóa dấu vết, che giấu tội lỗi và gây khó khăn cho cơ quan công an đến vậy. Nơi bà G được phát hiện nằm trong khuôn viên nhà ông L, một người họ hàng với nạn nhân. Ông L có hai người con trai. Hai người này vốn thường đi làm ăn xa, ít về nhà, vào thời điểm xảy ra vụ án, công an phát hiện một trong hai người con của ông L là Nguyễn Việt Lực sinh năm 1993, xuất hiện tại địa phương. Theo đó, sáng 3 tháng 12 năm 2016, Lực ngồi uống rượu tại nhà hàng xóm. Đến trưa người này về nhà. Kể từ lúc phát hiện thi thể bà G, và những ngày sau đó, Lực đã rời địa phương đi đâu không rõ. Tại hồ sơ lưu, Lực vốn là thanh niên không nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện sử dụng ma túy, Chơi bời, lêu lỏng, thường xuyên vắng nhà trong thời gian dài và ngay cả người thân, cũng hiếm khi biết gã đi đâu, làm gì. Lực từng có một tiền án 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, lực dường như chẳng mấy tu trí. Việc lực xuất hiện tại nhà vào ngày 3 tháng 12 năm 2016 đúng, vào thời điểm bà G bị sát hại khiến anh ta trở thành kẻ tình nghi số 1. Khi được hỏi, tất cả người thân, bạn bè của lực đều trả lời không biết gã đang ở đâu, làm gì. Toàn bộ các thiết bị liên lạc như điện thoại, mạng xã hội đều trong trạng thái tắt nguồn. Quá trình thu thập chứng cứ, giám định dấu vết và đánh giá các lời khai từ nhân chứng, ban chuyên án đủ cơ sở để tin rằng Lực chính là hung thủ gây ra cái chết của bà G. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện tại là Lực đang ở đâu? Suốt nhiều tháng trời, các trinh sát lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm Lực. Tuy nhiên, hệ các anh đến nơi thì Lực đã di chuyển tới chỗ khác. Bản đồ hành trình của hắn trải dài từ miền Nam ra miền Trung, rồi ngược lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Mỗi một địa điểm, lực chỉ ở lại dăm bữa, nửa tháng, nên rất khó bám đuổi. Sau này, khi bị bắt, lực khai, có thời gian gã hành nghề đánh cá, đi theo tàu lênh đênh trên biển cả tháng trời. Sau hơn 200 ngày dày công tìm kiếm, cuối cùng công an Hà Nội cũng phát hiện lực đang làm phụ hồ tại một huyện của tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang được các trinh sát thực hiện một cách bài bản, khi lực xuất hiện, gã đã bị quật ngã và khóa tay bằng còng số 8. Ngay khi được hỏi đã biết tội chưa, Lực thừa nhận ngay tội ác của mình với bà G. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Lực, sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Bình, huyện Trương Mỹ, Hà Nội về tội giết người và hiếp dâm. Cáo trạng cho thấy, nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1940, em ruột của ông nội lực. Sáng 3 tháng 12 năm 2016, sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Viết Lực đi sang nhà ông Nguyễn Tiến Trinh, sinh năm 1963, ở gần nhà Lực, chơi. Thấy ông Trinh đang ngồi uống rượu, Lực cũng vào uống cùng. Tới 11 giờ trưa cùng ngày, Lực trở về nhà thì thấy bà G. Đang cắt cỏ trong vườn nhà nên mời vào nhà uống nước. Sẵn hơi men trong người, Lực này sinh ý đồ đen tối. Lợi dụng lúc bà G. Không để ý, Lực dùng dây điện siết cổ bà G. Cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, sợ bà G. Tỉnh dậy sẽ tố cáo, lực bế bà cụ thả xuống giếng của gia đình. Khi định bỏ đi, lực nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân vọng từ dưới giếng lên. Lập tức, đối tượng này dùng gạch, thớt gỗ ném cho đến khi nạn nhân bất động, không kêu được nữa. Sau khi xem xét khách quan, toàn diện vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lực 5 năm tù tội hiếp dâm, tử hình tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình,